ít ra video cho bạn xem quá à Xin lỗi bạn nhiều nha Phong sẽ cố gắng ra nhiều video hơn cho bạn xem nha à, từ Ở bên Sim kia ơi. hình như là Simi Caron à. với Sammy kìa <gasps> <gasps> oh. Trai đã chuẩn bị một cái món quà rất là bất ngờ dành tặng cho Sim vào ngày 8 tháng 3 này Sim oh. nhận lấy nó đi Xin giới thiệu cho Sim Đây chính là chiếc bánh mà Kai tự làm để tặng Sim vào ngày 8 tháng 3 đó wow. oh. Cái gì? Tặng bánh kem sao? Khoan Chẳng lẽ ý ông là tôi gọi là gì ta đã mập rồi ông muốn gọi là tặng bánh kem cho tôi ăn tôi mập hơn hả Kai đó Ủa gì Kai em? Ủa, Ê. ông là một người xấu Ủa, xa như vậy cây Ê, khoan khoan, à. ơi Cái ý của cay đâu phải là vậy đâu Cái bánh à. kem này là tự tay của cay làm luôn á à, từ từ, từ từ. từ từ mọi người ơi cho tôi hỏi mọi người đang làm gì ở đây vậy Ừm, Tụi tôi chỉ đang ngồi đây uống trà ăn bánh với Sam thôi Tụi tay tặng bánh kem nè Trời ơi, Simmy này thiệt ừ. Simmy quá đáng lắm luôn á Nghĩ sao vậy, Kairon đã cất công tự tay làm cái bánh kem mà tặng cho Sim để làm quà 8 tháng 3 Thì Sim phải vui chứ sao Sim lại bảo là ăn bánh kem mập hả? Trời ơi, không biết dễ trơn ăn 8 tháng 3 tặng bông không à ai tặng bánh kem đúng không ủa gì kỳ vậy chim chung muốn người ta béo lên chứ gì trời ơi biết hết mà à. <laughs> ghê nè hồi sáng á năm giờ sáng là mình đã dậy rồi mình dậy mình đi mua nguyên liệu mình về mình làm cái bánh bây giờ xem nói vậy á ừ, trời ơi tội nghiệp cây ron quá đúng thiệt là làm con trai khổ quá mấy bạn ơi thì không chiều được mấy bả là mấy là mấy mấy bả la vậy á trời thôi không sao đâu cay để phong ăn cái bánh kem này giùm cho ha được không trời trời trời, trời ăn được ăn luôn đi bạn đừng có ăn bây giờ cay đó cũng tặng quà cho simi rồi còn tôi sao tôi quên trời ơi nãy ông định xù quà tôi hả à, à, à, mặc dù là phong biết hôm nay là ngày 8 tháng 3 nhưng mà sammy à bộ sammy không thấy rằng là ngày nào đối với phong ngày nào cũng sẽ là ngày của sam hết đúng không ờ. tiền lương phong cũng đưa cho sam nè rồi sammy muốn ăn gì phong cũng nấu cho sam ăn nói nhiều nói nhiều tôi không cần biết cái ngày này là ngày 8 tháng 3 không là đâu trời cái ngày ngày lễ một cái à. ngày lễ duy nhất mà mà không tặng quà tôi là sao hả ờ à, à, không không phải không phải là phong không tặng quà cho sam mà mà mà mà mà, mà giờ giờ giờ giờ sao cái chết rồi tôi tôi tôi nói cay nghe nè à, thật thật thật ra là phong không phải phong muốn tặng quà cho sam đâu mà tại vì bà sam bà lấy hết tiền lương của tôi vậy giờ tiền lương đó tôi mua quà tặng cho bà trời ơi cái gì mà ác quá vậy trời đã lấy hết tiền lương của người ta rồi còn yêu cầu phải đòi tiền ờ, lộn đòi quà nữa à. chưa cái ông trai này có biết ý tứ gì đâu thế là đến cái ngày lẻ của tụi mình à. thôi mình thôi đi về đi sim ơi chán không có chồng mẹ con trai cũng như nhau thật là độc ác Nam ơi Ủa, em có món quà này tặng cho Sam nè tặng cục xương được không trời ơi trời ơi ký vô đầu bây giờ thôi đi về đi à, à, Sam ơi vậy vậy Phong tặng cho Sam cái cục than nè được không cái cái màu mà Sam thích nè mệt ghê luôn à ông ơi bánh kem này nè cái bánh kem này á mình làm bây giờ xíu muốn ăn nữa mình với bạn đem về nhà ăn đi ờ, gai à trời ơi thiệt sự luôn á mấy bạn ơi mình mình không ngờ làm con trai khổ vậy luôn á bạn tính ra đâu phải là mình không muốn tặng quà cho sam đâu mà tại vì á bà sam bà lấy hết tiền lương của mình rồi cho nên mình là là mình mới không có tiền mua quà á bộ nhưng mà ngày nào mình chẳng gọi là nuông chiều chẳng yêu thương sam trời <laughs> khổ quá đi đúng là ước gì con tôi trai, được làm con gái trai bị hai bánh nước <laughs> khổ à, đúng vậy thôi rồi cay ơi cay lo về nhà xin lỗi sim đi kìa thôi đứa bà sim mới giận lên xong luôn á ờ à, quên phải xin lỗi thêm chứ chứ làm sao mình bỏ đi vậy được thôi tạm biệt cả nhà mình đi đây bye bye à, bye, bye. bye. trời ơi Ước gì tôi được làm con gái các bạn ơi Làm con gái một ngày thôi Được làm ngày 8 tháng 3 Để tôi được nhận quà Tôi muốn làm con trai mấy ngày này đâu Khổ quá <laughs> à, mà khoan Từ từ à, Làm con gái hả hey, Mình mới vừa nghĩ ra một ý này rất hay nè bạn hey, Tôi có cách có cách <laughs> Mấy bạn à hey, Hôm nay á bà Sammy bả đã giận dỗi tôi bởi vì là tôi không tặng quà 8 tháng 3 cho bả Nhưng mà lý do thì chắc các bạn cũng biết rồi là bả giữ hết tiền lương của tôi thì tiền đâu tôi làm quà <laughs> Còn Kairon á đã làm cái bánh kem tặng cho Sim Vậy mà Simmy cũng chơi lên chơi xuống Thiệt sự tôi thấy là làm con trai khổ quá bạn ơi Nhất là mấy cái ngày lễ đây nè hay Nhưng mà chắc là tôi nghĩ rằng á là chắc là chỉ có bọn tôi khổ thôi Chứ ờ, chắc mấy bạn không có khổ đâu Chỉ có bọn tôi là khổ thôi à Tại vì là có hai bà người yêu vô cùng gọi là khó chịu luôn á bạn Bởi vậy cho nên là Hôm nay mình đã có cách rồi Mấy bạn hãy xem đây Tên tên tên Mấy bạn thấy gì ở đây không Xin giới thiệu với bạn Đây là một cái khối lệnh trong Minecraft thì mình sẽ bấm vô cái này nè sau đó mình sẽ dùng một cái lệnh nha bạn nha ừ, để mình xem coi lệnh nè một ngày à, làm con à, gái ở trong Minecraft đó tôi ghi như thế này à, ờ, 8 tháng 3 đó tôi sẽ ghi như thế này một cái lệnh nha bạn nha à khoan từ tôi sẽ mở mặt kép ra là phong cận tivi đó là để một mình tôi thôi bạn ơi tôi nói cho bạn biết nè cái khối lệnh này á khi mà tôi bật nó lên nha thì ngay lập tức tôi sẽ biến thành con gái và những người khác sẽ biến thành con trai hết kể cả simmy kairon camui hay là bất cứ ai dù là con gái cũng sẽ bị biến thành con trai luôn tại vì ở trong làng này bây giờ sẽ chỉ có một mình tôi là con gái thôi lúc đó tôi sẽ tha hồ mà nhận quà <laughs> ok được rồi để cái cần gạt đây nè ok chuẩn bị ba hai một bật lên ôi ôi ôi trời mấy bạn ơi động đất động đất ôi ôi ôi ôi ôi ôi Ôi, xong rồi <laughs> Mấy bạn có thấy trận động đất vừa rồi không? Có nghĩa là khối lệnh của mình đã hoạt động rồi các bạn Ủa nhưng mà khoan, sao mình vẫn chưa biến thành con gái vậy ta? Ừ. Gì kỳ vậy? Ờ, à, chắc là mình phải mặc đồ con gái vô thì mới biến thành con gái rồi đó Ok, để tôi lấy bộ đồ coi Đây, tôi sẽ lấy cho tôi cái bộ đồ nha các bạn nha Tán tán tán đây là một bộ đồ con gái vô cùng dễ thương các bạn Giờ tôi sẽ mặc vô thử nè Đầu tiên á tôi sẽ đội tóc giả vô Trời ơi Có cái mái tóc hai chùm dễ thương dễ sợ các bạn à Mang đôi vớ vô nè Sau đó là mang cái váy vô Mặc cáo vô Wow Trời ơi bây giờ nhìn mình à, Nhìn mình thấy ghê chứ Nhìn mình không có à, xinh gái vô nào hết trơn các bạn ơi Nhưng mà không sao Dù gì mình cũng đã biết mình con gái rồi Thôi được rồi Vậy bây giờ mình sẽ ra ngoài để xem coi mọi người đã thay đổi như thế nào nha các bạn nha Ok đi thôi nào Let's go let's go Hey hình như mình nhớ là hồi nào nãy á, Sim Sam với lại là Kairon vào trong nhà của Simmy thì phải Vậy là mọi người đang ở bên đó Được rồi để mình qua coi mọi người có biến thành con trai chưa nha Ok để vô xem thử nè hay Xem coi có ai không um ta Mình thấy Kairon kìa bạn Ui Kairon đây mặc đồ nhìn đẹp trai dữ vậy Ờ... À. à, khoan từ, mình là con gái cho nên mình cần phải nói nói chuyện dịu dàng với bạn ơi <clears throat> à, Xin chào Kairon nha Kairon ơi à. Ở đâu vậy? Hình như là nhà của chúng ta có khách thì phải Để tôi ra mở cửa Xin chào cái rên à, Xin chào mỹ nhân Đang ờ, đây có việc gì, gì nhỉ? Mỹ nhân hả? Trời ơi, nay còn gọi tôi là mỹ nhân nữa Trời nghe thích ghê bạn được gọi là mỹ nhân à. ờ, Hôm nay á, tôi đến đây á, là là để tôi ờ, thăm mọi người Tôi biết hôm nay là ngày 8 tháng 3 á. Ừ, Nàng mỹ nhân à, trước khi mà nàng vào bên trong á, ta có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho nàng, đó chính là bó hoa hả? Bó này tượng trưng cho tình cảm của ta dành cho nàng đó. Nó trời ơi, quá là lãng mạn luôn. Ơi được rồi, ủa còn à, Sim với lại là Sam đâu rồi nha? Sim Sam ơi, mỹ nhân tới là Sim Sam ơi. Mỹ nhân dạ. tới Mỹ nhân tới. Ờ, hình hình hot girl của làng mình tới kìa <laughs> Trời ơi, hot girl hot nhất là người yêu tim chứ gì Trời <laughs> ơi Ôi mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, hình như là Simmy với lại là Sammy biến thành con trai nè wow. bạn Đó, mặc đồ con trai nè, trời ơi trời ơi nhưng mà <laughs> ờ, ờ, ờ. sao mà mấy cái bà này biến thành con trai xong nghe cái giọng của bà nghe kỳ kỳ vậy ta xin, xin chào Phong Cận à, Chào, chào xin, Simmy chào ờ, hôm nay thì từ tôi biết là một ngày rất là quan trọng đối với cậu đó chính là ngày 8 tháng 3 đó một ngày rất là tuyệt vời dạ. nên tôi đã tới đây tới đây xin mời cậu tên tên tên đó gì hả xin mời hết wow. wow. trời ơi quà đẹp quá vợ bánh kem nữa yeah dạ, và còn một thứ nữa tôi biết những món quà này vẫn còn rất là nhỏ nhưng đây là món quà tôi tặng riêng cho cậu à, trời có quà riêng luôn <laughs> trời ơi mấy bạn ơi mình nói chuyện kiểu này mình mệt quá bạn ơi Ây, <laughs> trời ơi mình nói chuyện bình thường được không ta chứ bây giờ mình cứ trời ơi thích quá thích quá trời tôi mệt muốn chết luôn rồi thôi rồi bây giờ mình sẽ nói chuyện bình thường nha nhưng mà mình sẽ chỉnh ở trong game để cho mọi người nghe giọng mình thành con gái nha các bạn ok chỉnh nè từ từ tôi sẽ nhập cái lệnh ok rồi xong à, rồi bây giờ tôi sẽ nói chuyện bình thường cho dễ nghe ủa hôm nay có quà gì cho tôi vậy ta ừ, có à, quà gì vậy đây là một món quà tôi sẽ dành tặng cho cậu đó Wow, đã dữ trời Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha Để xem bên trong bên trong có gì nè à, ờ. wow. <laughs> Kim cương Đúng vậy, coi như tôi biết là cậu rất thích hột xoàn và kim cương Nên tôi đã mua cho cậu rất Trời ơi, cảm ơn nhiều nha, <laughs> chu đáo quá à. ơi. Nghĩ à. sao vậy? Mấy cái ngày đó tặng mấy cái đó Mấy viên kim cương, trời ơi, dâm ba mấy viên kim cương à, Trời ơi, sao Ờ. tôi nhắm đợi đợi cái ngày mùng 8 tháng 3 này nó ngày quốc tế phụ nữ tôi tặng quà cho cậu nè trời ơi Ủa, quà gì dạ? girl. quà này chắc chắn cậu sẽ thích đó cậu thích tôi luôn luôn nè đó kim cương trời ơi kim cương là cái gì Simmy <laughs> tặng uh, Simmy tặng mấy viên kim cương Đúng còn rồi, Sammy là tặng bà block kim cương luôn trời từ từ để mình xem coi được bao nhiêu kim dạ. cương nè Ủa, cái... trời ơi Ủa, kim cương không vậy What? À. À, à mấy không. chàng à mấy anh chàng này á, thật là gọi là không biết gọi là tận hưởng đã lộn lộn lộn không biết gọi là tặng quà gì nó ý nghĩa hơn hả mấy người cứ nghĩ đâu là chỉ cần tặng kim cương là được sao đúng rồi đó ra Thật ra là hôm nay ta đây cũng có một món quà muốn dành tặng cho nàng á Ta Ủa, đây á, thì dạ? không có muốn tặng mấy cái món quà như là kim cương gì đâu Ta thấy nó vật chất quá Nên là ta muốn dành tặng món quà mang ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý tưởng là, là ý nghĩa nhiều hơn đó Đây chính là cuốn lịch mà ta sẽ dành tặng cho nàng Ủa sao tự nhiên tặng cái cuốn lịch làm gì vậy? Ừ. sao ơi. mà ta tặng cho nàng cuốn lịch không? Tại sao vì vậy? á là một năm có 365 ngày Cái cuốn lịch này á là nàng hãy để trong phòng của nàng Nàng hãy đếm từng ngày ngày thích ta đi Trời ơi thích đồ ha nè Tôi nói cho mấy người biết nè Tôi biết á tôi là con gái duy nhất ở trong làng Hero Team này Nhưng mà không có dễ mà tôi thích mấy người đâu nha Tôi nói mấy người nghe nè Tôi á là tôi chỉ thích một người đàn ông mạnh mẽ mà thôi hiểu không à, ờ, đang ờ, ờ, có mạnh mẽ mạnh mẽ mạnh mẽ rất là mạnh mẽ nào hả rồi lại <laughs> tôi đi tập gym dữ lắm nha tập gym tôi là tôi mới đi qua gọi là mấy chục con suối mà tôi không thấy mệt luôn đó cái gì cái gì vậy nàng thấy ta đủ mạnh mẽ cho nàng nè nè nè dừng lại dừng lại dừng lại trời ơi mạnh mẽ ở đây đây không nghĩa dùng súng đâu nha ông nội đi ra ngoài đây đi à, ra ngoài ông đây. đây ông làm cướp bóc hay ông làm mình mẻ gì vậy đi ra ngoài đây ờ, ra ngoài đây thôi được rồi bây giờ á tôi biết á tôi là người con gái duy nhất ở trong làng bây giờ mấy người muốn mà tôi thích mấy người á thì bây giờ tôi sẽ mở ra một cuộc thi wow. đó thì à, cuộc thi này sẽ là cuộc thi của những hiệp sĩ ừ. chiến đấu với nhau nếu như một trong ba người ai chiến thắng thì người đó sẽ được à, vinh hạnh gọi là người ta đi ăn với tôi được không Ủa được chứ Trời ơi chuyện Quá là được luôn Trời ơi Ok <coughs> Trời ơi bạn ơi Từ nãy giờ tôi nói giọng con gái tôi mệt quá <coughs> Trời ơi mà tôi cứ dẹo dẹo dẹo mẫn chết à, Thôi được rồi Vậy thì bây giờ mọi người đi theo tôi nè Đi theo tôi Chào tất cả quý vị khán giả đang xem video Chào mừng quý vị khán giả đã đến với một chương trình võ thuật à, của các hiệp sĩ đằng sau lưng của tôi à xin giới thiệu mọi người ở đây chúng ta có ba võ sĩ đầu tiên là võ sĩ mèo sĩ võ sĩ Kyron và võ sĩ sammy ok wow. hey, tôi đã nói rồi tôi chỉ thích những người đàn ông mạnh mẽ mà thôi cho nên bây giờ á ba người phải chiến đấu với nhau để xem coi ai mạnh hơn được chưa chịu không à, quá. là dễ luôn nói về thể lực á chắc chắn á ta đây là mạnh nhất rồi đó vậy hả đầu là nhìn biết trẻ trâu rồi làm sao mà thắng hơn tôi được trời ơi ai từ từ trước nè mọi người đừng có cãi nhau rồi bây giờ à, ai chiến đấu với ai trước đây ừ? bây giờ á ta sẽ xưng phong ca trước luôn kẻ nào dám thách thức với ta cả đây À vậy là hiệp sĩ cây ron đấu trước đúng không Rồi còn ai nữa không Ai muốn đấu với hiệp sĩ cây ron nè Wow Mèo Simi Ok vậy thì bây giờ sẽ là trận đấu giữa mèo Simi với lại là cây ron nha bạn nha Ok được rồi Bây giờ tôi sẽ ngồi ở trên đây để tôi à, xem nha bạn Ok rồi hai người à, tình, sẵn à, sàng chưa Tình Jimmy kìa Người không thể nào thắng lại được ta đâu <laughs> Để coi tên đầu đỏ nấu nhiều nè ôi trời ôi trời nấu mạnh mẽ quá trời cây đôi mạnh mẽ quá cố lên nó dùng riêu hả ta dùng kiếm nói về thể lực á thì không có kẻ nào mà cái đấy hơn người ta Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn hãy thử đoán thử coi liệu rằng là mèo Tìm Simi với lại là Kairon ai sẽ là người thắng nha. Ok. Ủa, cái điều kia, cái Simi ơi, cái điều dạ. tôi cho ngươi cầm rìu đằng sau luôn á, cho ngươi cầm rìu đằng sau luôn á. rìu kia, rìu kia lấy điều đi. Điều, ok, let's go. Trời ơi, cầm rìu mà không có kỹ năng cũng vậy vậy à bạn ơi Đâu, tao vàng luôn ủa cái gì mà táo vàng đâu luôn vậy trời trời ủa có gì đâu ủa có gì đâu trời múa à múa ôi à? trời ôi trời à? ôi trời ơi múa ghê quá trời ơi ghê quá ghê quá hiệp sĩ Kairon đã thắng được hiệp sĩ mèo Simi rồi các bạn ơi trời ơi ghê thiệt ơi thiệt thấy ta mạnh mẽ không nàng ơi ơi trời chàng thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ thôi được ờ. rồi còn ta thấy gì không tay cầm rìu tay cầm kiếm nhìn là không có đơn giản thế nào nha cái tên kia ok thôi được rồi bây giờ sẽ đến lượt trận đấu giữa Kyron với lại là Sammy nha các bạn À mà quên nữa Bây giờ á mấy bạn hãy thử đoán thử coi ai là người giành chiến thắng nha Kyron hay là Sammy Nếu như bạn đoán là Kyron thì bạn hãy nhấn vào nút like like like like like like cái video này Nếu như bạn like càng nhiều thì Kyron sẽ thắng Còn nếu như mấy bạn nào mà đoán là Sammy thắng thì bạn hãy comment đó mình xuống bên dưới đó thì ngay lập tức sammy sẽ là người giành chiến thắng nha để coi ai sẽ thắng đây coi mấy bạn like hay là mấy bạn mình nè rồi ok chuẩn bị nha ba hai một bắt đầu dạ. ôi trời ôi rồi ôi rồi con này ngươi không dùng khiên thì ta cũng không dùng khiên với ngươi luôn ghê vậy ghê vậy ờ, ờ, ôi trời ờ, à, ôi trời à, trời à. trời ơi đánh nhau căng thẳng quá trời giữ chưa giữ chưa đánh là là, là hay đó bạn trời ồ chứ sao chứ sao chứ sao ta ai thắng đây à? ai thắng đây ai thắng đây ui ui ui Mua ai thắng đây Mua ui căng thẳng quá Mua wow Mua trời ơi vậy là Kyron thắng rồi Oh my god mấy bạn ơi không ngờ Kyron lại mạnh mẽ như vậy Oh my god Thôi được dạ. rồi Bây giờ sẽ đến lượt trận đấu tiếp theo Trận đấu này mới căng thẳng nè Trận đấu này sẽ là giữa tôi với lại là Kyron à, <laughs> Cái gì Làm sao mà ta có thể đánh nàng được chứ Thôi được ừ, Đừng có nhường ta Ta đã nói rồi Có vợ hay nhà vô đây đi ờ, nếu mà nàng đã nói như vậy rồi thì Nhào vô đi Ok được thôi Tôi không hề mặc giáp luôn nè Ok chuẩn bị nè 3 à. 2 1 Vô Ây da Rồi lắm <laughs> các bạn ơi trời ơi ok nói được rồi bây giờ á thì á trong ba chàng á không ai thắng được ta hết trơn á cho nên ta không chọn Ủa ai ơi. hết bây giờ á ta chỉ có một cái uh, cuộc thi tiếp theo đó cuộc thi tiếp theo của ta sẽ là cuộc thi tặng quà á hồi nãy á mọi người tặng quà tôi rồi nhưng mà tôi không thích mấy món quà đâu bây giờ mọi người phải cho tôi cái món quà xịn hơn thì tôi mới thích nè chịu không được được rồi Vậy bây giờ tôi cho mọi người à, 3 tiếng để mọi người chuẩn bị quà đó. Bây giờ tôi về nhà tôi ngủ rồi tí nữa tôi qua nha. Ok ok. Trời trời. Trời ơi, quà tôi sẽ lên núi tôi lấy quà. Ai, trời ơi mấy bạn ơi thiệt sự hôm nay quá là vui luôn <laughs> à, trời ơi là trời thích thật sự luôn các bạn Ê, nhưng mà tính ra từ nãy giờ là mình là con trai cho nên là mình chỉ cho cho mọi người thôi chứ không có bạn <laughs> nữ bạn con gái nào mà nhõng nhẽo gì đâu nha các bạn <laughs> cái này từ nãy chỉ là diễn thôi nha các bạn ok được rồi nhưng mà một ngày làm con gái cũng vui thiệt sự á à, thôi được rồi bây giờ tôi sẽ chờ coi mọi người sẽ chuẩn bị quà gì cho tôi nè hmm, tôi sẽ tìm cách gì đó để tôi cho mọi người vui hơn <laughs> sau 3 tiếng đồng hồ thì những chàng trai mạnh mẽ ở đây đã chuẩn bị cho mình xong những món quà rồi bạn ạ à. và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi mọi người tặng quà gì cho mình nha ok à, đầu tiên quà của ai đây đây, giới thiệu với nàng phong cận xinh đẹp của ta Đây chỉ là món quà mà ta đã chuẩn bị cho nàng đó <laughs> Ủa, quà gì vậy? Nói chung, nói chung, ta biết nàng là một cô gái dễ thương xinh đẹp Và nàng rất thích những thứ dễ thương Nên ta đã tập hợp gần 100 con búp bê khác nhau trên toàn wow. thế giới siêu cute Ừ, rồi, nghe gì đây? À, ghê vậy, 100 <laughs> con búp bê Trời bạn ơi, bạn nhìn nè Quá trời búp bê luôn bạn ơi wow. gì mà nhiều vậy Trời ơi, ta nghĩ món quà này là lớn nhất rồi Chị cười á Ủa sao cười vậy ừ. Cái trò con nít Trời ơi, ngươi nghĩ sao bây giờ ngươi tặng cho nàng công chúa của ta Gọi là mấy cái con búp bê tào lao này vậy Mấy con búp bê này dành cho gọi là trẻ con chơi thôi Đây, nàng à Ta có một cái món quà bất ngờ hơn dành tặng cho nàng Nàng có muốn xem Bất ngờ hơn luôn á hả còn gì nữa vậy trời cái này là hơn 100 con búp bê ở trên toàn thế giới mà bây giờ Kairon còn bảo là Kairon có món quà đẹp hơn xịn hơn tặng cho mình nữa Ôi, ơi, trời ơi nó đẹp và nó xịn hơn cái này gấp 100 lần luôn đi theo ta ủa quà gì ta mình tò mò quá ừ. đây nàng có thấy á là, là em có một cái hộp quà siêu to đây không? trời ơi cái gì vậy cái hộp quà bự như vậy trời ôi nhưng mà hộp quà bự như thế này á, thì làm sao mà ta mở quà được Trời trời Nói chung á là nàng cứ yên tâm Ta đây là người tâm lý mà Nên là bây giờ nàng có thấy cần gạt này không Bây giờ nàng chỉ cần á gạt xuống cái Là cái món quà này sẽ được mở ra À là bây giờ ta chỉ cần gạt cái cần gạt này Thì cái món quà sẽ hiện ra hả Đúng rồi Trời ơi cái hộp quà Hộp quà bự quá trời quá đất của bạn Đâu để mình xem coi món quà này là cái gì nha các bạn nha Ok thử nè ba hai một Gạt cần gạt nè Ui tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng Trời ơi cái gì xịn quá vậy trời trời trời trời trời mấy bạn ơi bạn nhìn cái hộp quà nó mở đó nè ui uh. yeah xin giới thiệu với đèn hộp Lâu quá à. chúng ta đang được mở ra từ từ đợi xíu đợi xíu tại làm hơi to không cảm không cảm à, nhanh nhanh xíu đi lâu quá à ờ, ờ rồi, không, cảm, không, cảm, không cảm rồi ủ quà gì vậy ui xin wow. giới thiệu với đèn đây chính là game minh hao màu xanh cái màu mà trời ơi. thích đó cái gì gà minh hao màu xanh trời What? nguyên cái gà minh hao được sơn thành màu xanh màu của mình luôn bạn ơi cái gì ghê vậy ủa vậy là có có nghĩa là chàng đã mua nguyên cái gà minh hao này sơn thành màu xanh để tặng cho ta hả <laughs> ta đã mua cái game minh hao này với giá là 50 ngàn tỷ sau đó là ta đã còn sơn lại luôn cái game minh hao này thành màu xanh để tặng nàng Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời cái món quà này quá đặc biệt luôn bạn ơi Vừa đắt tiền mà vừa đúng màu mình thích luôn nè Trời ơi, mình nghĩ cái món quà này là xịn nhất luôn rồi đó Trời, thích quá, thích quá Thích quá Ủa gì <laughs> Trời ơi, vậy? đừng tưởng lấy ngôi nhà ra mà khè sự giàu có nha Nói với sự giàu có thì Sammy Đào ta đây là vô địch khắp vũ trụ thế giới Ủa? Minecraft Ủa? Tính ra tôi thấy là cái Garmin House này sơn thành màu xanh thôi là món thấy món quà là xịn lắm luôn rồi á bộ à, chàng à, chàng chàng sammy còn muốn quà gì xịn hơn hả tất nhiên rồi nói về độ giàu có thì ta là bậc nhất mà mấy cái căn nhà này à, trời ơi chỉ là để giữ xe thôi bây giờ ôi muốn biết được căn nhà gì mà vip nhất minecraft là để ta tặng nàng là như thế nào không đi theo ta nó mới hợp với nàng còn cái nhà này tên không hợp này, với trơn tên này dám gáy à à trời ơi mấy bạn ơi Nguyên cái ga mình Hao to đùng như thế này Mà bây giờ Sammy còn bảo Sammy còn món quà xịn hơn tặng cho mình nữa Trời ghê vậy trời Ở đâu đâu để coi món quà gì vậy dạ? Rồi, gì? xin giới thiệu mọi người Đây là cánh cổng đến với thế giới kim cương Và đây là món quà bí mật ta dành cho nàng Cái gì? À. Cánh cổng kim cương Ồ, Chính xác Nghe hấp dẫn quá vậy ta Thôi được rồi Vậy thì bây giờ ta sẽ thử qua bên đó thử để xem coi có cái gì nha Mọi người đi theo ta nè Đi thôi let's go ờ, Đi thôi let's go Ây hồi hộp quá không biết có gì để ta Hay chà ờ. Biết thế oh nào my dầu giọt dầu cỏ chưa Trời trời trời Cái gì mà nguyên cái làng Hero Team được làm bằng kim cương không vậy Hối xỉn vậy ừ, nào Sao, sao có thể Tên này Hả? Ngươi à, What the Trời Đây ơi món quà ta tặng cho nàng Nàng có thấy xứng đáng với phong cật không? Trời ơi, ta thích lắm, ta thích lắm Nguyên cái làng được bà làm bằng kim cương luôn bạn bạn coi nè, nhà của mình cũng biến thành kim cương nè bạn Đó, nhà của Sam, nhà wow. của Camui, nhà của Dịch Thôi tất cả, ôi gạo Minh Hảo làm bằng kim cương luôn wow. Trời ơi, à, à, cái đó à, nè, vậy là coi như á là giàu quá <laughs> cái ga minh hao được làm bằng kim cương luôn kìa cho nên là chắc là xịn hơn gọi là quà của chàng rồi ủa cái gì vậy <laughs> ủa ừ. gì <laughs> vậy giàu quá cho cho kiếm thêm giàu quá đi cho đi kiếm thêm á ờ, trời ơi trời cái gì mà ghê vậy cái gì mà qua bên đây và xin kim cương ta luôn vậy trời từ để tôi xem coi xung quanh này còn gì nữa không tôi phải đi review bạn ơi nhà của siro biết hành kim ừ. cương nha nhà của Simmy cũng biết hành kim cương trời kể cả cái cây mà nó cũng làm bằng kim cương nữa đó bạn what trời ơi bé bơ bé bơ cũng biết hành mặt giáp kim cương luôn nè ôi oh my god bé bơ Trời ơi Bé mưa mặc giáp kim cương luôn Xịn dữ vậy Oh my god wow. Ôi Ở bên này có mấy con heo mặc giáp kim cương luôn nè <laughs> Trời ơi Cái thế giới này là cái gì cũng kim cương hết trơn á Trời, Trời ơi, Mấy con heo <laughs> Mấy con heo nó mặc giáp kim cương rồi các bạn Nhưng mà nhìn cái mặt của nó <laughs> Nó kiểu nó nó thích lắm các bạn ơi Khoan từ còn bên này Ui bên này còn mấy con bò bằng kim cương trời ơi mấy con bò trời ơi mấy con bò này chưa mấy người còn không bằng mấy con bò hay không mấy người con nghèo à, à, à, à, còn ở bên dạ. này bên này là mấy con gà được làm bằng kim cương trời ơi mấy con gà này chắc không dám ăn luôn quá <laughs> cái gì mà xịn quá vậy trời có thật ngoài đời không vậy trời, trời ơi. ơi mấy bạn ơi vậy là coi như là sammy là người có món quà đặc biệt nhất rồi trời ơi bởi vậy cho nên là ta chọn đúng người rồi sammy à vậy thôi được rồi à, ta thấy chàng là cái người yêu thương ta nhất cho nên là bây giờ chúng ta đi ăn nha Chứ sao nữa nàng Đúng là thông minh Chọn đúng người đấy nàng Vậy bây giờ nè Bọn mình à, à, Ta là, là là ta thích à, đi ăn ở bên Hawaii nè Sau đó mình đi tắm biển ở bên Hawaii Rồi mình qua Paris Mình à, ngắm à, tháp Eiffel đó Sau đó mình qua bên à, Hàn Quốc Để mình đi ăn à, cá viên chiên Đi ăn à, chả cá Hàn Quốc được không ờ. Trời ơi đừng ăn cây một bây giờ lấy cục kim cương rồi mình đi thôi đó đây quá trời kim cương mà có thiếu gì đâu đúng không trời ơi đã quá đã quá trời <laughs> ơi bạn ơi tên sammy người nhớ đó tên sammy ừ. Ừ? trời ơi coi chừng đó công chúa và sẽ là của ta trời ơi mọi người mọi người giận rồi bạn ơi hay tính ra nha bạn hôm nay là một ngày vô cùng vui luôn các bạn ơi mình được làm con gái và sau đó mình được tặng quá trời quà luôn trời ơi làm gì á à, tôi mới thấy uh, ông uh, lấy cái gì ra vậy không ờ, có không ờ, có đâu không có đâu à.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 video này đến đây cũng đã rất là dài rồi cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây để mình còn à, đi hẹn hò với lại sammy nữa bạn ơi còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mấy bạn ở những video lần sau nha tạm biệt bye bye bye bye bye bye ôi cái gì vậy trời ơi trời trả thù nữa vậy trời ok thôi rồi tạm biệt mọi người nha bye